các bạn, chào mừng bạn đã quay lại với kênh của Phạm Hương Hoàng. Hôm nay Hoàng sẽ chia sẻ với bạn một chủ đề đó là Nên đầu tư chứng khoán ngắn hạn hay là đầu tư dài hạn Ok, đây là một trong những câu hỏi mà cực kỳ cực kỳ phổ biến nhất của những người mà tham gia vào thị trường chứng khoán của những người bước chân vào đầu tư chứng khoán đúng không? Và vậy bây giờ mình nên đầu tư ngắn hay đầu tư dài? Mình kiếm tiền nhanh hay là có phải mình đầu tư dài là mình kiếm tiền chậm không? Về thực tế cái việc mà lựa chọn đầu tư ngắn hạn hay dài hạn đó, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái mục đích của mình và cái nguồn vốn của mình và cái thời gian của mình và cái sở thích của mình nữa sẽ có những người thích đầu tư dài hạn để đó rồi đi làm việc khác nhưng mà cũng có những người á họ thích đầu tư ngắn hạn thích một là kiếm tiền nhanh còn không thì mất cũng nhanh để rảnh còn đi làm việc khác kiểu kiểu vậy đúng không và trong clip này trong video này hắn sẽ chia sẻ với bạn một số cái tiêu chí khác nhau và một số cái sự phân biệt khác nhau giữa ngắn hạn và dài hạn và mình sẽ xem là mình đầu tư thế nào cho phù hợp ha nếu đây là lần tiên xem video này nhớ đăng ký kênh và bấm nút chuông nha ok đầu tiên sự khác biệt giữa ngắn hạn và dài hạn nếu mà mình đầu tư dài hạn á về cái phương diện bảo toàn vốn và lợi nhuận thì những cái người mà đầu tư dài hạn mình sẽ hướng đến cái sự bảo toàn vốn ưu tiên là cao hơn và mình luôn nắm giữ cổ phiếu chọn thời điểm thích hợp thì mình mới bán đó và khi mình đầu tư dài hạn thì một cái ưu tiên tiếp theo nữa đó là lãi suất kép lãi suất kép dài hạn lợi nhuận một lần lợi nhuận một lần ưu tiên hàng đầu của những người đầu tư dài hạn là lợi nhuận sinh ra từ lãi suất kép từ cái việc mà nó công ty làm ăn tốt càng lúc giá trị nó càng tăng tiền nó càng tăng đó và trung thành với ít mã nếu mà mình đầu tư dài hạn thì mình đầu tư ít mã mình không đầu tư quá nhiều mã tại vì quá nhiều mã mình sẽ không kiểm soát được hết vừa phải ít mã thôi thì mình còn có thể kiểm soát được lâu lâu mình vào mình ngó một cái cập nhật tin tức nó sẽ kịp thời còn nếu mà mình đầu tư nhiều mã quá mình sẽ không thể nào mình kiểm soát được cái chuyện đó nên việc đầu tư dài hạn mình phải chọn cổ phiếu cực kỳ kỹ càng còn nếu ban đầu mà mình chưa rành chọn cổ phiếu thì mình có nên đầu tư dài hạn không đúng không rồi tiếp một thứ nữa cái này thì có thể có người có người không đó là khi mà những người đầu tư dài hạn đó, họ đầu tư với một số vốn số tiền lớn thì những lúc đi họp cổ đông đồ này nọ họ sẵn sàng họ nghiên cứu họ sẵn sàng họ đưa ra ý kiến chứ hội đồng quản trị là ê tôi thấy cái mặt hàng này như này kia như kia đề xuất ý kiến đóng góp để thúc đẩy để cái giá trị công ty lên để cái giá cổ phiếu lên còn đầu tư ngắn hạn sao ngược lại đầu tư ngắn hạn thì cái đầu tiên quan tâm đấy là rủi ro và đầu tư ngắn hạn họ thường gọi là ít quan tâm nhất đến rủi ro và mục tiêu cuối cùng của đầu tư ngắn hạn là thu lại lợi nhuận một cách nhanh chóng và lợi nhuận một lần ở đây không đầu tư ngắn hạn thì không gọi là ý định đầu tư lâu dài cái gì cả mình chỉ gọi là mua mua gọi là T3 hoặc là một tuần về là lời là bán ngay và lỗ cũng bán ngay chớp mắt rất nhanh chóng và tiếp theo là mình nhảy liên tục đầu tư ngắn hạn thì nhảy liên tục giữa các cơ hội giữa các cơ hội nhảy liên tục khi mà thấy cổ phiếu này không có giá trị không thấy nó tăng hay nó bị giảm là lại nhảy sang cơ hội khác liên tục liên tục liên tục và đầu tư theo kiểu nhanh gọn như vậy nên chỉ quan trọng là tăng giảm thôi chứ không quan tâm đến là đóng góp giá trị cho công ty hay gì gì gì là không có cái phần đó vậy bây giờ câu trả lời chính nên đầu tư ngắn hạn hay dài hạn bây giờ đúng không hai loại hình đầu tư này nó đều có những ưu nhược điểm khác nhau thật ra nó còn có một loại hình thứ ba nữa ví dụ ngắn hạn là trong vòng t cộng ba hay một tuần hay cùng lắm là một tháng còn trung hạn là từ 3 đến 6 tháng còn dài hạn là trên một năm kiểu kiểu vậy thì cái trung hạn sẽ nói là một clip khác còn bây giờ mình đang nói phân biệt rõ ràng giữa ngắn với dài à, quay lại cái của mình không có một cái đáp án nào gọi là phán tính chính xác tuyệt đối cho cái việc mà mình nên đầu tư ngắn hạn hay dài hạn thì cái này á nó phải xem lại là con người của mình bạn có sẵn sàng chấp nhận rủi ro sẵn sàng đối mặt với thất bại không và bạn có muốn mọi thứ nó nhanh chóng nó ào ào ào à không bạn xem con người bạn nó có những cái đức tính đâu hiểu sẵn sàng chấp nhận rủi ro mạo hiểm này có thể chịu đựng được thất bại muốn mọi thứ phải nhanh phải nhanh để tiết kiệm thời gian kiểu vậy bạn có những tính chất đó không đó và nhớ nhé nhược điểm của đầu tư ngắn hạn đấy là rất rất rất dễ làm mình lỗ sạch tiền lỗ nhiều tiền đó chứ không phải đùa đâu nếu mà mình chọn sai thời điểm và hầu như trong ngắn hạn á vẫn có những thời điểm có thể đánh ngắn hạn được nhưng đó là khi thị trường lên còn khi thị trường đi ngang và thị trường đi xuống thì cái đó cực kỳ nguy hiểm không đùa đâu cực kỳ nguy hiểm à. khi giá chứng khoán mà cao á thì cách thức đầu tư của ngắn hạn thì dễ rồi mình cứ mua xong rồi giá cao lên cái mình bán rồi giá thấp thì mình cũng bán thì vì giá thấp là mình lỗ là mình bán cắt lỗ còn giá cao mình bán mình bán chốt lời đó là nếu mà để trả lời được câu hỏi có nên đầu tư ngắn hạn không thì hãy hỏi bản thân bạn có ba cái yếu tố đó không à, à, khả năng chịu đựng rủi ro này rồi à, có dám chấp nhận thất bại có muốn mọi thứ nhanh không chưa tính đến những cái yếu tố khác kiến thức đồ này nọ là chưa tính tạm thời mới là bản thân con người mình bản thân con người mình ok vậy rồi dài hạn thì sao dài hạn là mua giữ thì mình có kiên nhẫn không kiên nhẫn có là có ở trong con người mình không mình có bận những cái việc khác không nếu mà mình bận những việc khác thì mình đầu tư dài hạn không thể được mình không có thời gian không thời gian nhiều đó kiên nhẫn này rồi mình có thời gian hay không này rồi à, hai cái yếu tố đó hai yếu tố đó là hai yếu tố cơ bản nhất hay là mình có thích an toàn không mình thích an toàn đầu tư dài hạn cũng là một trường phái những người thích an toàn ba yếu tố đó có kiên nhẫn không mình có đủ kiên nhẫn để đợi cả năm không mình có thời gian không và mình có thích cái sự an toàn nếu bạn có người là có những cái xu hướng nó nổi trội thì bạn có thể phù hợp đầu tư dài hạn à ưu điểm của đầu tư dài hạn là lợi nhuận thường nó sẽ bền vững nó sẽ an toàn mình đầu tư vào những công ty mà đầu ngành và nó có xu thế phát triển ví dụ như sữa Vinamilk đầu ngành nó sẽ tiếp tục đầu ngành một vài năm nữa nếu mà không có cái gì mà. tại vì nhiều khi á một công ty nó đầu ngành nó có thể bị lật bởi một cái biến động ví dụ như là biến động về ứng dụng công nghệ hay gì đó nhưng mà cái ngành sữa khi mà nó chưa có những cái biến động mạnh về công nghệ thì nó sẽ thay đổi cái sản phẩm sữa cái đấy chưa có gì gọi là đặc sắc tới mức mà có thể gọi là lập được một công ty đầu ngành còn nếu mà những ngành khác mà như kiểu ngành công nghệ là khác công nghệ là cực kỳ khác hay là sinh học là cực kỳ khác những ngành mà nó ra một cái sinh học mà hay gì đó nó có thể gọi là chiếm cái vị trí đầu thì cái đó là rủi ro còn nếu mà mình cứ chắc cú vào những công ty như Vinamilk đồ thì mình đầu tư dài hạn được ok bây giờ hà sẽ nói thêm một tí về đầu tư dài hạn là đầu tư dài hạn mình thường thường ít nhất là một năm còn không thì sẽ phải 3 đến 5 năm và mình đầu tư với một cái chiến lược chậm chắc và mình có thể mua những cái thứ ngoài cổ phiếu mình có thể mua trái phiếu hay là những cái sản phẩm khác của cái công ty đó đó vậy đầu tư dài hạn cần lưu ý những điều gì mình cần lưu ý những thứ sau đầu tiên là quản trị vốn này tại vì mỗi trường phái đều mỗi trường phái đầu tư là có những cách quản trị vốn khác nhau và mỗi người lại có số tiền khác nhau mỗi người lại có số tiền khác nhau và khi mà mình tham gia thị trường kinh nghiệm của mình lại cũng khác nhau nữa nên là mình sẽ hình thành cái tư duy quản trị nó tức là hình thành cái tư duy mà để đầu tư nó cũng sẽ hơi khác nhau một tí nên gọi là đầu tiên là mình phải quản trị được vốn ví dụ mình chọn như lúc nãy hoàng có nói là từ gọi là ít công ty thôi thì có thể ba hoặc 5 công ty sau đó mình chia tiền của mình như thế nào gọi là quản trị vốn mình chia là 5 phần bằng nhau thì mình đầu tư cho 5 công ty hay mình thấy công ty nào mạnh hơn công ty nào yếu hơn mình chia cái phần công ty mạnh hơn thì mình nhiều hơn một chút công ty yếu hơn thì mình bỏ ít, ít hơn một chút đó tại sao tại sao lại nói mạnh tại sao lại nói kỹ tới cái quản trị vốn tại vì thị trường biến động là cái điều mà không ai có thể dự đoán được và mình không thể biết chắc chắn 100% là một năm, 3 năm hay 5 năm sau cổ phiếu công ty mình mua nó sẽ ra sao cả nên mọi các phương pháp, mọi công cụ, mọi chỉ báo nó chỉ mang tính chất tương đối thôi vì vậy việc bạn phải quản trị vốn và lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro thì cái này là trong những video trước là cũng có nói khá là nhiều rồi ha và mình không nên đứng núi này trông núi nọ nha mình đặt tiền mình mua cổ phiếu đó là ok rồi mình cất là mình đi làm chuyện khác của mình chứ mình khi mà mình nhìn sang ngắn hạn thị trường tăng một cái mình thấy trời ơi nó có lời kìa trời ơi sao mình mua cổ phiếu này nó chẳng tăng gì cả như vậy thì mình không phù hợp đó và nhiều khi là mình lại nó mình vừa mua cả tháng cái này nó hơi hơi giảm cái mình thấy lo quá mình lại bán mình mua cổ phiếu khác xong rồi quay, quay lại nhìn lại hết năm thấy ủa sao nó giảm có hai tháng xong rồi nó tăng dữ vậy đấy là những cái thứ mình cần kiểm soát ở đầu tư dài hạn à, mình có kế hoạch rồi mình có này nọ nhưng mà mình phải kiên định mình phải tin tưởng với cái quan điểm hay cái chiến lược đầu tư của mình vì sao vì thị trường chứng khoán này á, 90 đến 95 phần trăm hầu hết là thất bại chỉ có 5 phần trăm là những người là thực sự có lợi nhuận từ thị trường nó không dễ dàng một tí nào không dễ dàng một tí nào và điều kiên định điều kiên quyết đầu tiên đấy là mình phải có kỷ luật trước khi bạn những yếu tố khác thì phải có kỷ luật đầu tư của mình à, khi bạn có kỷ luật bạn sẽ không bị loạn lạc bởi thông tin không tham lam trước những cái miếng format được răng bẫy quá dễ dàng rồi không quá lo lắng về một cái rủi ro mà không có thật cảm xúc là những thứ mà mình phải loại bỏ đi trong quá trình mình đầu tư mọi thứ đều được đo đếm bằng con số bằng kiến thức bằng tư duy bằng gọi là lý tính ha à, và cũng đừng tin tưởng quá mức vào việc chọn giá trị một công ty thực tế là phương pháp của mỗi người nó sẽ mỗi khác và không có phương pháp nào sẽ giải thích đúng hoàn toàn mọi hoàn cảnh thị trường mình phải làm rồi mình thử rồi mình rút kinh nghiệm đó mình làm mình thử mình rút kinh nghiệm chứ mình không có gọi là tuyệt đối chắc chắn rằng là Carl đúng hay chắc chắn rằng là Philip Fisher đúng mình phải kiểm tra kiểm tra cái kiểu chọn cổ phiếu đấy ở thị trường Việt Nam có phù hợp hay không đó tại sao mà lại vừa nói cái điều đó vì rất là nhiều người hay nói là đầu tiên là phải tìm công ty tăng trưởng cao sổ sách kế toán phải tốt kế hoạch bài bản nhưng những công ty như vậy giá cổ phiếu không tăng đó, giá cổ phiếu không tăng không phải lúc nào cũng gọi là tăng trưởng cao rồi sổ sách tốt này nọ là tăng giá nó có cái gọi là nghịch lý báo cáo tài chính báo cáo tài chính rất đẹp nhưng giá cổ phiếu không tăng, à tại vì nếu mà báo cáo tài chính cứ nhìn vào báo cáo tài chính nhìn vào tăng trưởng là đầu tư được thì những người gọi là làm bên lĩnh vực kế toán họ giàu hết là họ siêu sao hết mà đúng không và mình cần rất nhiều các yếu tố khác như là thời điểm tham gia thị trường này rồi à, điểm dừng lại này quy tắc mua bán này tùm lum các yếu tố khác nữa ha và ok thì uh, bạn muốn tìm hiểu thêm những quy tắc khác hãy bấm cái đường link ở dưới bạn có thể link ở dưới tại sao đầu tư chứng khoán trung hạn lại lời nhiều hơn đầu tư chứng khoán ngắn hạn ok thì uh, lợi với hại của đầu tư chứng chứng khoán ngắn hạn và trung hạn là gì ví dụ nhá đầu tiên là chứng khoán ngắn hạn thì uh, nó có những cái hại như sau khi mà bạn đầu tư ngắn hạn quá những cái biến động thất thường của thị trường biến động thất thường của cổ phiếu và hầu như là mình không thể dự đoán được những cái biến động đó ngắn hạn nó cũng phân ra ngắn hạn lúc tức là ngắn hạn nhiều khi cái tổng thể của cái trend nó là đi lên nhưng mà cái cổ phiếu đó nó lại đi xuống đó và nó có những cái giao nó có những cái gọi là dao động mà mình không mình không thể đoán được mình nó khi mà tổng quan thị trường nó tốt thì nhiều bạn có thể bạn dùng những cái mô hình về nến hay là MACD hay là các thứ để bạn vẽ ra bạn thấy nó đúng nhưng lúc thị trường xuống hầu như sai hết à, và đó là cái hại thứ nhất cái hại thứ hai là nó tốn nhiều chi phí giao dịch bạn mua đi bạn bán lại không biết lời lỗ sao nhưng mà mất tiền phí và phí càng lúc mua bán càng nhiều thì tới lúc mà nếu mà bạn tính ra nó là một số tiền khá lớn chứ không phải ít bạn mà bạn gọi là sao ta bạn đầu tư vài trăm triệu mà bạn mua bán nhiều số tiền phí giao dịch của bạn phải vài chục triệu không đùa đâu à. tiếp một cái nữa là khi bạn đầu tư ngắn hạn cái hạn thứ ba đó là tâm lý đám đông sẽ ảnh hưởng đến rất là mình rất là nhiều vì bạn đầu tư ngắn hạn bạn phải lên xem tin tức rồi lên xem là hôm nay nó tăng giảm ra sao nếu đầu tư ngắn hạn quá cả thị trường nó đỏ ẩn một cái giảm vn index giảm vài điểm giảm bảy tám chín điểm hay là có những cái thời điểm kỷ lục nó giảm 12 điểm lúc này bạn sao tất nhiên là bạn co giò bạn chạy ngay đúng không mình bán ra ngay lập tức thế là hôm sau nó tăng lại hôm bữa trước giảm chơi vậy thôi hôm sau nó tăng lại thế là mình mất một mớ tiền à tuy nhiên nó vẫn có cái lợi đầu tư ngắn hạn nó có cái lợi là lúc mà thị trường tốt mình đầu tư vào mình sẽ thấy kết quả rất là nhanh mình mua bán đúng trend đúng sóng thì mình có lợi mình có lợi mình thấy kết quả lợi rất nhanh nó không phải chờ đợi lâu như là trung hạn hay dài hạn ha ok tiếp vậy um, đầu tư chứng khoán trung hạn thì có lợi có hại gì không có đầu tư chứng khoán trung hạn nếu mà bạn chọn nhầm công ty bạn sẽ bị lỗ lâu bạn lỗ gọi là lỗ cứ lỗ hoài hoài hoài túc tắc túc tắc lỗ biết thôi à còn lợi của nó là gì lợi của nó là lãi gộp của bạn sẽ cao nếu mà bạn chọn đúng công ty làm ăn tốt và nó tăng trưởng lâu dài và cái lợi thứ hai nữa là bạn sẽ không bị tâm lý đám đông ảnh hưởng ngày biến động thao kệ và bạn sẽ không dễ bị mất cổ phiếu cũng như là bạn không tốn nhiều chi phí giao dịch ha bạn mua xong rồi bạn để đó bạn không tốn nhiều chi phí giao dịch bạn không tốn nhiều phí hoa hồng các thể loại phí ok bây giờ Hoàng sẽ chứng minh cho bạn thấy nó là như vậy bạn thấy một cái ví dụ này nó rất là hay của anh Tránh và Hoàng lấy nó về để mà chứng minh cho bạn thấy ví dụ nhá cuối năm 2012 anh X đầu tư vào cổ phiếu IEI e anh ta mua 10.000 cổ phiếu với giá một cổ phiếu là 25 ngàn tổng giá trị đầu tư của anh ta là 10 ngàn nhân 25 là bằng 250 triệu ha à, và vì anh ta đầu tư trung hạn nên không có mua bán gì như những người đầu tư ngắn hạn và cuối đó là cuối năm 2012 đúng không cuối năm 2013 sau một năm thì công ty chia cổ tức bằng tiền mặt trị giá 22% mỗi cổ phiếu nhận được 2.200 đồng và anh nhận được cái số tiền là 10.000 cổ phiếu nhân với 2.200 nó ra 22 triệu và anh vẫn để trong tài khoản cuối năm 2014 lại một năm nữa công ty chia cổ tức bằng tiền mặt và lúc này gọi là là tỷ lệ là 28% mỗi cổ phiếu nhận được 2.800 và anh nhận được 10.000 nhân với 2.800 là thêm 28 triệu nữa rồi tới cuối năm 2015 công ty chia cổ tức lúc này bằng cổ phiếu chứ không phải bằng tiền tỷ lệ là 30% thế là anh lại nhận được thêm 10.000 cổ phiếu nhân với 30% là thêm 3.000 cổ phiếu lúc này số cổ phiếu của anh có là 13.000 cổ phiếu ok tiếp 2015 rồi cuối 2016 anh ta lại được công ty chia cổ tức bằng tiền mặt một lần nữa 30 phần trăm và mỗi cổ phiếu gọi là nhận 3 ngàn có nghĩa là anh lúc này anh có 13 ngàn nhân 13 ngàn cổ phiếu tại vì năm 2015 mới nhận được thêm 3 ngàn rồi đúng không 13 ngàn cổ phiếu nhân với 3 ngàn tiền mặt tức là thêm được 39 triệu nữa tiếp chưa hết cuối năm 2017 công ty lại chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 40% và anh nhận được thêm 13.000 nhân 40% là 5.200 cổ phiếu nữa tổng số cổ phiếu lúc này của anh gọi là anh X lúc này là 18.200 cổ phiếu tới cuối năm 2018 lại một năm nữa trôi qua ha công ty chia cổ tức bằng tiền mặt 40% mỗi cổ phiếu nhận được 4 ngàn và lúc này anh nhận được là 18.200 cổ phiếu nhân 4 000 là ra 72 triệu 800 nghìn và gọi là công ty vì công ty làm ăn tốt công ty gọi là phát triển tốt nên giá cổ phiếu nó đã tăng nó tăng lên mức 37 ngàn và khi mà anh bán hết 18.200 cổ phiếu đi thì lúc này anh nhận được là 18.200 nhân với 37 ngàn lúc này nó rớt vào 673 triệu 400 ngàn và bạn thấy không cái tỷ suất lợi nhuận tính bằng công thức IRR ở trên Excel có có IRR mà ngoặc là ra như cái hình bạn đang thấy tỷ suất lợi nhuận nó là vào khoảng 24,85% một năm chỉ từ cái việc chọn công ty tốt và chọn đúng công ty trả cổ tức ok vậy bây giờ hà sẽ hướng dẫn cho bạn làm cách nào để chọn được bước 1 đầu tiên là tức là cái này là cái giả định mà bạn đã biết cách chọn công ty rồi ha bạn biết cách chọn các chỉ số rồi thì Hà chỉ bạn cách chọn công ty có cổ tức và mình xem nó thì đầu tiên nhé mình lên Google mình gõ gọi là những công ty trả cổ tức nó sẽ ra cho mình những cái báo những cái bài báo gọi là danh sách công ty trả cổ tức năm 2020 2021 gì đó 2019 gì đó sau đó bước số 2 mình mới vào cà phê f mình nhập mã công ty vào và mình xem ha như trên hình bạn thấy ha cái hình đầu tiên nè là công ty này trả cổ tức từ năm 2009 trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6,8% sau đó 2010 cũng có 2011 cũng có nhưng mà sau đó nó làm ăn trục trặc cái gì đó tới 2017 nó mới trả cổ tức lại đó xong rồi tới 2019 nó trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% đó bạn thấy không rồi tiếp cái hình tiếp theo là công ty trả cổ tức cũng từ năm 2009 cổ tức bằng tiền tỷ lệ 12% rồi tới năm 2019 vẫn trả cổ tức đó Tiếp, cái hình số 3 bạn có thể thấy này, công ty trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% vào năm 2010. Xong rồi tới năm 2020 vẫn trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 24%. Năm 2019 trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 36%. Bạn thấy không? Nó trả cổ tức rất là cao chứ không phải là thấp. Đó. Tiếp. Tức là khi mà bạn có công ty rồi bạn chọn những công ty nào mà họ có cái lịch sử trả cổ tức đều đặn đều đặn đều đặn như vậy. Rồi bước số 3 lúc này mình mới dùng công thức định giá những cái công thức định giá Ben Graham rồi công thức định giá DCF rồi những cái các chọn công ty các chỉ số ROERA các thứ mà họ đã chia sẻ bạn ra vào công ty này xem hiện tại nó còn ok không hiện tại nó còn tốt không để có xứng đáng để mình mua để mình đầu tư để mình ăn cổ tức không cái thị trường của nó còn hay hết rồi nó đang chiếm thứ mấy trong cái ngành của nó hả hãy trả lời tất cả những câu hỏi đó và bạn sẽ biết cái công ty đó nó còn phù hợp để mình đầu tư hay không đầu tư và nỗi sợ bạn phải vượt qua ok bắt đầu nào thì bạn có biết một điều rằng là trong đầu tư nó luôn có rủi ro đúng không và có những người thì bảo rủi ro càng cao lợi nhuận càng lớn và cũng có những người bảo rằng là ừ, chẳng có kênh đầu tư nào là an toàn cả bất động sản chứng khoán doanh nghiệp gửi tiền ngân hàng ngân hàng cũng có thể bị phá sản thậm chí để tiền trong két thì bị trộm vào nhà lấy hay là cháy nhà chôn dưới đất thì chôn lâu quá quên mất không biết chôn ở đâu đúng không chẳng có chỗ nào là an toàn chỉ có một thứ chắc chắn là chẳng có gì chắc chắn cả thì uh, có một sự khác biệt giữa những nhà đầu tư thông minh và những nhà đầu tư bình thường đó là khả năng ra quyết định và hành động ra quyết định đúng thời điểm bạn sẽ có cơ hội thành công nhanh hơn người khác và bạn có biết một điều không? bản chất của con người á, là họ luôn sợ mất hơn là họ sợ được họ sợ mất những cái đang có hơn là được có thể được những cái sắp có tại vì vốn dĩ những cái sắp có những cái sắp có nó không chắc chắn đúng không còn những cái đang có thì nó luôn luôn ở đây nó đã có ở đây rồi khi đối diện với một cơ hội thì người ta thường sợ hãi và chính vì cái sự sợ hãi đó nó kìm giữ mọi người trở lại ở phía sau sợ không có đủ sợ không đủ tốt không đủ giỏi không đủ tiền đúng không hay là sợ gọi là không phải tôi không phải dành cho tôi cái đó nó không không dành cho tôi thì để mình là một nhà đầu tư thông minh giỏi hơn mình phải vượt qua được cái sự sợ hãi của mình vậy làm sao vượt qua được sự sợ hãi của mình có những người gọi là thông minh nhưng mà vẫn không thể giàu vẫn kẹt trong cái vòng luẩn quẩn của người làm thuê tại vì họ không thể ra quyết định để ra quyết định được bạn phải vượt qua được sự sợ hãi và có một câu của Tony Robbins rất là hay đó là thời điểm bạn ra quyết định số phận của bạn được hình thành à, vậy làm sao để ra quyết định một cách nhanh chính xác vượt qua được sự sợ hãi thì <clears throat> bạn có biết con người có những cái nỗi sợ gì không ờ, sợ chết sợ thất bại sợ bị phán xét sợ nói chuyện người lạ thật ra sợ chết nó xếp thứ mấy luôn á chứ nó không phải là xếp đầu tiên đâu có những người người ta sợ thất bại có những người người ta sợ bị phán xét có những người người ta sợ làm một cái gì đó mới có những người, người ta sợ ra quyết định luôn có rất nhiều cái sự sợ hãi vậy làm sao để mình vượt qua được sự sợ hãi đó là mình phải gọi là mình phải hiểu được nó đầu tiên là mình phải hiểu được nó khi mình sợ một cái điều gì đó thường là do mình không hiểu được nó mình không biết nó là cái gì cả mình sợ ma là vì mình không hiểu ma mình sợ toán mình không hiểu toán mình sợ chứng khoán thì không hiểu gì về chứng khoán cả mình sợ một cái gì đơn giản là mình không hiểu về nó liệu cái nỗi sợ của mình nó thực tế hay nó không thực tế nó khiến mình không thoải mái vậy thì bạn phải tìm hiểu nó bạn phải tìm hiểu về nó ha đầu tiên là mình phải thật hiểu về cái điều gì đó mình sợ chứng khoán mình sợ ra quyết định tại sao mình lại sợ nó nó có cái gì chứng khoán nó là cái gì việc ra quyết định ra quyết định cách ra quyết định như thế nào là đúng cách ra quyết định như thế nào là không đúng đầu tiên để khắc phục nỗi sợ của mình trong bất kỳ một lĩnh vực nào đi chăng nữa không chỉ trong đầu tư không bạn phải hiểu về nó nhớ nhá số 1 nếu mà khi mà bạn phát hiện ra mình sợ cái điều gì đó thì bạn phải hiểu về nó chứ phải tìm hiểu xem nó là cái gì làm cho rõ ràng ra tìm thật nhiều thông tin về nó thì bạn sẽ không sợ nó nữa à rồi bước số 2 bước số 2 cái này là bạn có thể thực hành được ngay đấy là khi khi mà sợ hãi khi mà cái cơn sợ nó kéo đến thường là trong trong não mình nó tiết ra cái chất gì đó mà quên mất tên nó rồi thì cách để gọi là cân bằng lại chỉ đơn giản là mình hít một hơi thật sâu vào xong rồi mình đếm từ 1 đến 10 xong mình thở ra thật chậm thật chậm thật chậm để cho oxy nó vào trong não thật là nhiều để cho oxy nó vào trong não thật là nhiều xong rồi mình cứ làm lại ba lần giống kiểu là ha bạn hít vào xong rồi thở ra thật là chậm thật là chậm thật là chậm đó cứ làm hít vào xong rồi đếm từ một mười thở ra thật là chậm thật là chậm thật là chậm là được ok rồi bước số 3 đó là trò chuyện mình à, có những thứ á, bạn đừng giữ một mình bạn hãy chia sẻ với người khác hãy kể là bạn đang sợ một cái điều gì đó tất nhiên là hãy kể với những người mà mình tin tưởng chứ đừng kể với những người mà họ không phải là những người đáng để mình chia sẻ hãy tìm những người nào thật sự quan tâm thật sự có thể mình có thể chia sẻ mình có thể là người bạn tâm giao tri kỷ của mình hay là vợ chồng mình hay là gia đình mình những người mà đôi khi á chỉ cần mình nói ra là cái nỗi sợ của mình nó đã bớt đi rất là nhiều rồi ha à, đó là cái bước số 3 bước số 4 là mình à, viết ra giấy đôi khi á là mình nếu mà bạn thấy trò chuyện khó quá thì đơn giản là bạn cứ viết ra là được hãy viết ra viết ra những cái nỗi sợ của mình ghi chép nó và gọi là mình mình nó mình sợ cái gì mình cứ viết hết ra xong rồi mình vò nó lại mình vứt đi có giống như kiểu là một cái hành động gọi là mình lấy nó ra khỏi đầu mình và mình bỏ nó đi vậy cái hành động này nó cũng sẽ giúp cho bạn vượt qua nỗi sợ hãi à hãy thử nó hãy thử nó số 5 số 5 có một cái cái số 5 là cái cực kỳ thú vị mà uh, à, Hoàng rất là tâm đắc bạn có biết một điều rằng là mọi thứ nó đều có hai mặt không bàn tay nó có mặt trong và mặt ngoài nó có ban ngày và ban đêm nó có trái và phải nó có trên và dưới nó có cao và thấp nó có tốt xấu nó có lợi hại giống như việc bạn sợ một cái điều gì đó nó cũng có hai mặt mặt lợi và mặt hại hãy thử suy nghĩ xem cái mặt lợi của cái việc bạn sợ cái điều đó là gì cái mặt lợi cái mặt lợi ích của cái việc đó là gì ví dụ như bạn sợ nói trước đám đông thì nó có phải là một cơ hội để bạn rèn luyện nói trước nhiều người không hay là hãy thử tìm ra cái lợi ích cái mặt lợi ích của cái nỗi sợ của mình xem nó là cái điều gì biết đâu bạn sẽ cảm thấy sự bất ngờ thì sao khi mà bạn tìm ra hãy comment ở dưới chia sẻ cho hoàng biết lợi ích của cái cái mặt lợi của cái việc cái nỗi sợ của bạn nó là cái điều gì ha à, khi bạn tìm ra cái điều đó bạn sẽ thấy gọi là cái nỗi sợ của mình nó cũng có các mặt tốt chứ không phải là không ok rồi bước số 6 bước số 6 là gì bước số 6 đó là mình nghiên cứu mình nghiên cứu mình à, đọc sách mình tìm tài liệu mình tìm phân tích mình tìm kiến thức để mình gọi là làm rõ cái đó ra mình xem có ai có những cái nỗi sợ như vậy chưa họ làm cách gì để họ vượt qua mình nghiên cứu mình tìm tài liệu mình tìm sách báo mình xem những người giống như mình gọi là những người ờ, tức là những người mà giống như mình có những cái sở thích giống mình có những cái nỗi sợ giống mình đó là những người song trùng á cái thuật ngữ là song trùng là những người song trùng là những người mà thích có những cái sở thích giống mình có những cái nỗi sợ giống mình có những cái mối quan tâm giống mình vậy họ cũng có những cái nỗi sợ giống mình thì cách họ vượt qua như thế nào à rồi số 7 cái số 7 này <laughs> là một cái vui này thay đổi cuộc sống à, mình có thể bớt uống cà phê đi mình tập thể dục thường xuyên hơn mình gọi là ăn uống khoa học hơn bạn có biết là có những cái thức ăn nó sẽ làm cho mình vui vẻ hạnh phúc hơn bớt sợ sợ hãi không ví dụ như là ăn ớt là hay là ăn sô cô la đen những cái thức ăn đó nó sẽ giúp mình gọi là gọi là nó sẽ có những cái chất làm cho mình vui vẻ hạnh phúc hơn và bớt được cái sự sợ hãi đi à, hãy tìm hiểu thêm về những cách thức ăn làm cho mình vui vẻ hạnh phúc hơn hãy thay đổi lối sống của mình thì bạn sẽ không bị ám ảnh bởi những cái nỗi sợ hãi nữa ok bước số 8 nếu mà bảy bước kia vẫn không thể không thể cải thiện được gì và cái nỗi sợ của bạn nó quá lớn tới cái mức mà mình cảm thấy bất ổn và nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình thì cái bước số 8 là cái bước cực kỳ quan trọng là hãy tìm một người bác sĩ tâm lý để gọi là để họ giúp mình vượt qua tại vì thường những người đó họ sẽ có những cái kỹ thuật tâm lý họ có thể tìm hiểu cái nguyên nhân sâu xa nhất của mình cái gốc rễ của cái sự sợ hãi của mình và họ giúp mình điều chỉnh gọi là giúp mình gỡ bỏ những cái đó đi à ok đây có thể là một video mà uh, thấy không có vẻ không liên quan đến chứng khoán lắm nhưng mà hoàn thấy nó rất hữu ích trong việc gọi là mình vượt qua những cái sự sợ hãi của mình vì cuộc sống nó đâu phải chỉ có mỗi tiền đúng không nó còn những cái yếu tố khác và hãy nhớ bản thân bạn lớn lên tiền bạn sẽ kiếm được nhiều hơn đó là đôi khi vấn đề không phải là cách kiếm tiền mà vấn đề là việc bản thân bản thân của bạn lớn tới chừng nào nguyên lý 80 20 trong đầu tư chứng khoán ok rồi thì ờ, có rất là nhiều cái nguyên tắc trong đầu tư chứng khoán rồi những cái công thức tùm lum tá là thứ đúng không có những cái thứ như là nguyên tắc 73 hay là 10 10 rồi 80 20 thì trong video này Hoàng sẽ chia sẻ bạn nguyên tắc 80 20 nhưng trước khi đi vào nguyên tắc 80 20 Hoàng muốn nói sơ một chút về nguyên tắc 73 tức là 7 nổi 7 phần nổi 3 phần chìm đó 7 ở đây nó sẽ là 70 phần trăm về tư duy của mình còn 30 phần trăm nó sẽ là kỹ năng của mình bởi vậy khá dùng cái ví dụ là từ uh, tư duy rồi ra suy nghĩ thì suy nghĩ ra hành động từ hành động ra thói quen từ thói quen ra tính cách đó tức là nó có một cái lộ trình như vậy và cái tư duy của mình là cái quan trọng gọi là nó chiếm tới 70 phần trăm cái kết quả cái kỹ năng nó chỉ chiếm 30 phần trăm thôi những kỹ năng những cái thao tác những cái khả năng đồ này nọ nó chỉ chiếm 30 phần trăm thôi khi mà mình là một người gọi là mình là một người làm kinh doanh hay là một người đầu tư mà mình có cái tư duy đúng đắn thì chắc chắn là cái công việc của mình nó sẽ hiệu quả à ok rồi cái 30 phần trăm thì vừa rồi Hoàng vừa nói về cái 70 phần trăm còn cái 30 phần trăm là cái giúp cho mình hoàn thiện ví dụ mình có tư duy đúng đắn rồi mình biết chọn cổ phiếu mình biết tất cả mọi thứ mình biết tư duy đầu tư như thế nào là đúng rồi nhưng mà nếu mà mình có cái gọi là có cái kỹ năng chưa tốt mình chưa có kỷ luật mình chưa có mua bán đúng theo gọi là mình phân tích thì tức là cái kỹ năng của mình nó chưa tốt thì khi mà mình tập trung mình rèn luyện kỹ năng này cho nó tốt thì nó sẽ mang lại cho mình cái kết quả gọi là xứng đáng với những cái gì mà mình có ha ok thì đó vừa rồi là cái gọi là cái nguyên tắc 73 trong chứng khoán thì còn nguyên lý 80 20 nó là sao thì mọi người hay nghe ngoài kia tới cái gì đó Pareto 80-20 gì đó rằng là 20 phần trăm công việc sẽ quyết định 80 phần trăm kết quả rồi 20 phần trăm khách hàng quyết định 80 phần trăm doanh số còn 80 phần trăm khách hàng chỉ mang mang lại 20 phần trăm doanh số kiểu kiểu vậy những cái đó tùm lum đúng không nhưng ráp vô chứng khoán thì sao ráp vô chứng khoán thì nó còn có nghĩa là 80 phần trăm kết quả đến từ 20 phần trăm những cái nguyên nhân của mình à 80 phần trăm kết quả đến từ 20% cái nguyên nhân của mình vậy trong đầu tư chứng khoán thì uh, sự tăng giá cổ phiếu nó là kết quả đúng không nó là cái kết quả cuối cùng tăng giá hay giảm giá và mọi người thì thường có cái xu hướng quan tâm đến kết quả này mà nhiều khi còn chẳng để ý là tại sao nó tăng giá nữa mặc dù nó chỉ chiếm có 20% nhưng mà nó là cái nền tảng để tạo ra cái 80% kết quả kia ví dụ nhá ví dụ mọi người chỉ chăm nhìn vào gọi là doanh nghiệp tăng trưởng thế nào rồi có lợi nhuận đều đặn hay không tức là có phải là 80 phần trăm là chú ý đến các hoạt động kinh doanh không 80 phần trăm là chú ý đến hoạt động kinh doanh và khi đó mình sẽ hỏi những cái câu hỏi như là doanh nghiệp có tăng trưởng nữa hay không và sao chỉ tăng có 10 phần trăm vậy hay là sao những cổ phiếu khác nó tăng quá trời kìa kiểu kiểu vậy đúng không và những doanh nghiệp có tăng trưởng 10% thì làm sao lợi nhuận tăng trưởng được rồi rồi đặt câu hỏi về cái triển vọng của nó mức độ tăng trưởng của nó rồi nó có bị cạnh tranh nhiều hay không kết quả hoạt động kinh doanh lung tung hết đặt câu hỏi xung quanh cái 80% kết quả và có gì nữa ví dụ này ví dụ đặt những câu hỏi đó thì cuối cùng lại nhìn tới cái báo cáo kết quả kinh doanh xong rồi sẽ lại tập trung với kết quả đó ví dụ như là biên lợi nhuận là năm ngoái là 18 phần trăm sau năm nay còn 17 phần trăm rồi năm nay doanh thu 10.000 tỷ năm ngoái 8.000 tỷ nhưng mà kết quả kinh doanh không tăng ý là doanh thu năm nay nhiều hơn năm ngoái nhưng mà sao kết quả nó không tăng thì kiểu vậy tức là mình đặt câu hỏi xung quanh cái kết quả nhưng mà mình quên mất cả cái nguyên nhân cái nguyên nhân mới là cái tạo ra cái kết quả mặc dù cái nguyên nhân nó là cái tiềm ẩn đằng sau đó là cái chỉ chiếm có 20 phần trăm nhưng mà nó là cái tạo ra cái kết quả vậy ví dụ nhé ví dụ mình muốn giá cổ phiếu tăng đúng không nó tăng thì nó phải có nguồn nhu cầu người ta mua nó thì nó mới tăng mà muốn người ta nhu cầu người ta mua nó thì nó phải có doanh thu có lợi nhuận đúng không mà muốn có doanh thu có lợi nhuận thì nó phải bán được nhiều hàng mà muốn bán được nhiều hàng thì đầu tiên là nó phải có nó phải sản xuất ra được nhiều hàng chưa cần nói người ta có nhu cầu hay không mà phải nó phải sản xuất ra được nhiều hàng rồi và để sản xuất ra được nhiều hàng thì nó phải có nhà máy sản xuất ra được nhiều sản phẩm đó muốn có nhà máy sản xuất ra được nhiều sản phẩm thì nó phải có tiền nó phải có vốn để nó gọi là phát triển xây dựng nhà máy và mình có thể đặt những câu hỏi là nguồn vốn của nó như thế nào rồi nó có tăng vốn nữa hay không hay là vốn đấy là vốn nợ hay là vốn không nợ vốn từ vay ngân hàng thế chấp hay là vốn từ tiền chuyển lưu chuyển hoạt động kinh doanh đó nhà máy từ nguồn vốn vay nợ hay là sao và với những câu hỏi về nhà máy máy móc thì bạn phải đặt tiếp những câu hỏi là ví dụ như là cái nhà máy này cái đầu tiên là cái nhà xưởng này nó hoạt động bao nhiêu năm rồi cái dàn máy này nó nó mới hay nó cũ nó khấu hao bao nhiêu lâu đó và nó có hoạt động hết công suất hay không đó là những câu hỏi xung quanh cái nguyên nhân tại vì mình khi mình nhìn nhìn nhìn mình lùi lùi lùi dần về mình mới thấy là mình đặt câu hỏi tới những cái như là nguồn vốn như là tài sản của doanh nghiệp như là cách họ vận hành cái tài sản đó để tạo ra cái kết quả đó và một cái lời khuyên nữa là khi mà mình đặt báo cáo tài chính mình nhìn vào cái tài sản và nguồn vốn trước khi mình kéo xuống kết quả mình so sánh cái tài sản nguồn vốn gọi là nửa năm nay so với nửa năm trước nó có thay đổi gì không tài sản nguồn vốn năm nay so với tài sản nguồn vốn năm trước nó có biến động gì không nó tăng hay nó giảm nếu mà nó tăng thì sao mà nó giảm thì sao à. và bạn phải để ý tới cái tài sản nguồn vốn trước trước khi bạn kéo xuống kết quả hoạt động kinh doanh đầu tiên là luôn luôn so sánh tài sản nguồn vốn của nếu mà mình xem nửa năm thì mình xem nửa năm trước nó có biến động gì hay không so với nửa năm trước còn nếu mà xem một năm thì phải xem với một năm trước nó có biến động gì hay không đó đó là những cái cực kỳ quan trọng ok nếu bạn thấy video này hay comment thanh và giúp Hà chia sẻ nó xin chào hẹn gặp lại